kế tiếp chọn xác nhận cho mình nha Ok bước này thì em sẽ là nhập mã xác minh số điện thoại cũng như là mã xác minh ờ, tài khoản email và tài khoản Google Authenticator của anh em nha Ok như vậy mình đã chuyển tiền chuyển 50 TX thành công rồi nha Thì bây giờ anh em sẽ tiến hành chờ Binance duyệt Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại app này Và anh em cũng lưu ý nhé là khi em chuyển tiền xong rồi ấy, em quay trở lại app và nhấn mục ờ, đã hoàn tất quá trình nạp tiền cho mình để xác nhận rằng mình đã chuyển tiền rồi nha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 khi mời đăng ký qua link của anh em cũng như là nhập mã mời của anh em thì em sẽ nhận được hồng nha ok tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục đầu tư nha thì ở đây sẽ có 2, 4, 5, 6, 6 gói đầu tư nha và mỗi gói thì chúng ta sẽ có mức lãi suất cũng như là thời hạn chu kỳ khác nhau Dụ như gói đầu tiên thì sẽ có thời hạn là một tuần tức là 7 ngày và chúng ta sẽ đầu tư là 200 TRX anh em muốn đầu tư gói nào thì em nhấn chọn vào nha thì đây là sẽ một giao diện như này kế tiếp anh em sẽ tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập và cuối cùng nhấn vào xác nhận để tiến hành tham gia đầu tư ha rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại mục của tôi này. Thì em quan sát này, ở mục ờ, TX số lượng tiền gửi là mình đã làm 49 TX thành công vào app này rồi nha. Tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta rút tiền này. Anh em nhấn vào rút tiền cho mình này. Thì em quan sát này là giới hạn rút tiền hàng ngày của mình ý, mình có thể rút tối đa là 2,45 TX nha. Nên mình sẽ điền vào mục ờ, số tiền rút này là 2,45. Sau đó mục địa chỉ thì em sẽ tiến hành dán địa chỉ phí TX của anh em. Rồi kiếm nữa ở mục ờ, mật khẩu của bạn thì em sẽ tiến hành nhập mật khẩu đăng nhập. Và cuối cùng anh em nhấn vào confirm để xác nhận rút tiền ha. Ok, lúc này xin thông báo là hoạt động thành công. Như vậy là mình đã rút tiền thành công rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình xem TRX của mình đã được cộng hay chưa ha. Ok thì em quan sát này là sau tầm khoảng gần một phút là mình cũng đã nhận 2,45 TRX thành công rồi nha. Ở đây sẽ có mạng lưới ví nạp tiền, địa chỉ rồi TX cũng như thời gian tiền về này. Đó anh em có thể quan sát thấy nha. Ok thì đó là cách rút tiền trên app này cũng đơn giản như cách nạp tiền rồi chưa ạ?